hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể ti nâng tầm con người Việt Nam. Alo, à, xin chào mừng các bạn. À, Duy đang đứng trước cái phòng vệ sinh nữ Lady và hôm nay Duy sẽ làm một nhiệm vụ à, đột kích táo bạo vô trong toilet nữ của TH Hòa Đồng quận chính coi đó có gì trong này. À, tại sao Duy đột kích như vậy? Tại vì trong toilet nữ á, nó có một nơi rất là sung sướng một nơi rất là đã một nơi mà làm cho đàn ông nó thèm khát đó là gì bạn biết không cái đó là cái phòng sauna của nữ nó được làm bằng công nghệ sông hơi hồng ngoại nói thì các bạn nhưng nhỏ lớn chưa chưa nghe nói thôi chưa biết sauna hồng ngoại nó là gì trơn cái trội hết đó đó cái cái sauna hồng ngoại nó có trong mấy spa đó mấy bạn mấy cái spa đó vô sông hơi đẹp da này nọ chống lão hóa độc tế bào chết đầu abc các kiểu duy á, thì có nhiều cái trung tâm sauna hồng ngoại rồi nhưng mà của nữ à, không có vô được khó lắm vô ta biết ta bóc phốt hôm nay là lợi dụng tình hình là giờ là nữ cũng ít ra vô nên anh sẽ vô trong khóa trái cửa luôn đã xong anh thao quẩy trong đó chia sẻ các em trong toilet nữ của THOL có những cái hàng hot khô mực khô bò gì không vô đây đây đây mở cửa vô nha đó đó đó đó đó, đó. vô vô lẹ lẹ mấy em quay phim vô lẹ lẹ đó. đằng sau lưng mấy em quay phim là cái tủ để đồ cái tủ để đồ á mấy em cái tủ mà treo đầm treo váy á thường thường á treo đầm treo váy ở trong nó sẽ có hàng hot đúng không chúng ta cùng nhau mở cửa ra treo đồ treo váy ủa không có gì trơn vậy này đi có cái móc thôi không có gì trơn chưa có khô mực cái này là tủ locker bình thường thôi nha mấy em chết mẹ có khách tập, có khách hay sao mà khóa cửa nữa ba ê tụi mày ngoài cánh cửa đàng hoàng nha đây nữa nè đó locker cho nữ đẹp không xong mình vô mình phá mình tắt điện cái à! vĩ à đây woman thiết kế nó khá là sang trọng đẳng cấp nhìn cái kiến nó rất là ấm màu các bạn nhìn nó sang nó đẳng cấp châu âu chưa đó vô ê có cái lỗ có cái lỗ à, thấy mà ơi cái lỗ này được cái nhang vô vô vô với em là đã đi mẹ đi đi đi đi quê lén mà còn lâu nữa nhanh nhanh nhanh không ai cho vậy Ha ha ha ha ha! Ô quỷ khô lơ khô lơ Thôi bàn trang điểm này nọ Đây đây, rồi Thiên đường đã đến mấy em Thiên đường đã đến Thôi mấy em đi quay beauty đi anh vô anh hưởng đây chỉnh lên rõ rồi các em vô hưởng vô hưởng vô hưởng nha vô hưởng nha đẹp chưa tay dành động với em bằng tất cả đời thành công trên cung ngã tình giấy ôi tấm cơm cả đất tấm cơm cả trời nhưng mà sao em ơi nó lạnh lạnh dữ nói chung á thì à, cái à, sauna hồng ngoại này à, thì duy có thể ngủ đó cả ngày các bạn à, có thể ngủ trong cái phòng sauna hồng ngoại cả ngày tại vì cái cường độ nóng của nó nó không có gắt nó không có gắt như là cái sauna của đàn ông mà cái sauna là giúp cho phụ nữ là thứ nhất ra mồ hôi thứ hai là thanh lọc cơ thể thứ ba là coi như là tẩy tế bào chết abc các kiểu là điểm à nó tóm lại á thì à, cái màn phục kích của Di cũng chỉ trải nghiệm coi cái sauna mà ngoại nó có đã không nó có phê không thì à, đàn ông á, thì các bạn có thể là cảm thấy cái cường độ nó không có cao tại vì á thật sự mà bây giờ nó, nó mới có năm mấy độ mà năm mấy độ bây giờ ngồi đợi chờ sáu chục độ nó hơi lâu đi ra đó chứ mà như nó có thể ngủ một ngày trong đó nhưng mà sáu chục độ nóng thế mày luôn quá sáu chục độ nên thôi bây giờ đi chuẩn bị đi quay tiếp nãy giờ Quy Di làm cái đồ đột kích là Di uh, à, giả bộ thôi chứ ngoài có bốn năm vệ sĩ nó canh cửa không cho con gái vô không cho gái vô luôn bây giờ con gái á, là phải qua toilet nam qua toilet nam nên sẽ có những cái không biết có có biến cố trong như trâu tinh trì chúng ta chuyên gia sao quyệt thôi thôi thôi quay tao làm gì vô quay quảng cáo thì anh cái phòng sauna đi bà đó bây giờ em vô phải chỉnh là nhiệt độ mở lên cho nó rực cái hồng ngoại lên nó đỏ đỏ đó quay nó mới đẹp nha xong rồi lên trên lầu quay máy à, ba bốn trăm triệu cho với anh nha hay thì mua súp đi ba giàu nghèo mẹ gì lai xe là đương nhiên rồi coi chùa hoài ba triệu